Sau đây là ví dụ thứ nhất. Dòng điện cảm ứng không được tạo ra bằng một nam châm và một ống dây khi và đề bài cho dưới dạng trắc nghiệm. A. À, cho nam châm chuyển động và ống dây cố định. Trường hợp này có xảy ra dòng điện cảm ứng không nhỉ? Có. Cho ống dây chuyển động và nam châm cố định. Ok, hiện tượng này cũng có xảy ra. Nhưng mà câu hỏi của đề bài lần này hỏi là không tạo ra. Như vậy chỉ còn hai đáp án dưới này. Đây, cho ống dây chuyển động so với nam châm hoặc ngược lại thì nó cũng là hai trường hợp ở trên thôi. Hai trường hợp ở trên thôi. Vậy còn trường hợp cuối ta xem nào. Cho cả hai chuyển động cùng phương, cùng chiều và cùng vận tốc. Nếu mà hai cái mà chuyển động cùng phương và cùng chiều cùng vận tốc ấy thì trường hợp đấy đây là cái ống dây và đây là nam châm, hai thằng nó cùng đi với cùng vận tốc như thế này thì như vậy khoảng cách giữa chúng nó không thay đổi khoảng cách giữa chúng nó không thay đổi. Và khi khoảng cách giữa chúng nó không thay đổi thì trong trường hợp này là số đường sức móc qua cuộn dây là không thay đổi không thay đổi và như vậy trong trường hợp này sẽ không có dòng điện cảm ứng và đáp án ở đây chúng ta sẽ cùng nhau chọn tất nhiên không đáp án nào khác ngoài đáp án D đáp án D ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau sang một ví dụ tiếp theo